nguyện mãi để mày đánh nhau xe ô để em tú xí em tú anh cái bánh mọi người hello mọi người nhá hello thanh tùng hello đức anh hello đức dũng em tú làm cái bánh đã ăn gì ngon thế à <clears throat> ăn cái đó ăn cái đó ăn cái đầu ờ, đầu tiên á anh à, nhầm ăn cái đầu ờ, cái cái cái cái hột nho á ăn bánh nho á gặp chè hello phúc lộc nhá apex mdvd in game beam à hello hoàng nguyễn nhá hello phạm văn đắc thì hôm qua nói chung là đánh vòng loại thì một bảng có bốn đội anh em ạ thành ra là đánh xoay vòng lấy hai đội gọi là điểm cao nhất vào xong rồi à, mỗi bảng à, có ba bảng thì ờ, lấy hai đội lấy hai đội gọi là hạng ba cao nhất của trong ba bảng đấy vào tiếp thì hôm qua thì team mình đầu bảng nên là được vào rồi gặp mà hôm nay vào vòng trong thì gặp team à, gặp team nào ấy anh em ạ gặp một cái team nào đó mình không cũng không biết nữa nhưng mà nói chung là không phải là một team mạnh đâu thành ra là mình nghĩ là sẽ qua được bán kết thôi hôm qua đi đánh giải xong về thì uh, mấy anh em bên uh, à, srm cũng gọi là muốn à, đi uống uh, uống một tí anh em ơi uống uống bia một tí thành ra là bên mình cũng đi đi cùng đi cùng uống cho nó vui anh em ơi tại vì cơ bản là về là làm 10 giờ rồi làm vài cốc bia nữa là 11 giờ 11 rưỡi về là đẹp thì tối qua mình về mình tính live stream một tí rồi nhưng mà tự nhiên về một phát lại mất mạng anh em ạ đen chưa lâu lâu về công ty ngủ một hôm lại mất mạng cơ thành ra là mình đợi mãi đến một hai giờ mãi chẳng có mạng luôn thành ra là đi ngủ luôn đi ngủ thì hai giờ ngủ phát ngủ phát hôm qua thì mình ờ, hôm qua thì ờ, hôm qua gớm so say nha em ơi không phải say mà gớm so qua bị nôn gớm so qua uống nhiều nhưng mà không ăn gớm so bị nôn thành ra là về gớm so ngủ ngủ tít thò lò ấy mà bình thường là một cái đệm ấy một cái đệm mua về để cho hai ba anh em ngủ ấy nhưng mà hôm qua gớm so kiểu kiểu kiểu bị bị mệt á thành ra là gớm so nằm một phát nằm đến cái đệm mới phát thành ra là mình không có dám gọi là đang ngủ á tại vì gớm so về lúc mình à, mười một giờ rưỡi mười hai giờ là gớm so nằm ngủ rồi mà đến hai giờ mình mới bắt đầu đi ngủ thành ra là mình không có dám đánh thức gớm so dậy nên là mình quyết định gọi là ra ghế Gipmy mượn ghế Gipmy để nằm ngủ ui nằm trên cái ghế của Gipmy ngủ nói chung là nó cũng bình thường nhưng mà sáng dậy á kiểu nó mệt xong rồi nó còn bị ướt cái áo á tại vì người mình ra mồ hôi mình không dám bật máy lạnh á tại vì không có chăn không dám bật máy lạnh sợ nó lạnh hoặc cái áo ướt hết mồ hôi luôn hôi như hôi như cú mèo á hello lê sĩ thành nhá hello lê văn đinh đinh qua thắng không quá thắng chưa thắng chưa thắng chưa, hello trường giang nhá ủa nay đi nữa đi đi đi đi ba ngày bốn ngày liên tiếp mà mai thường giờ bài nào chơi được á nói chung là beta mới thì em tú mới chơi trận đầu này nhưng mà nghe bảo là bọn à, bọn sát thủ với bọn pháp sư nép rồi thành ra là bây giờ cứ chơi vào đồ bui nhá để xem à, bây đây bây giờ cùng chơi cùng em tú này chứ em tú cũng đã biết bài gì mạnh đâu xóa lịch sử đấu cũ đi anh à ok nhá văn đắc ơi ngoài hà nội có nóng không anh nó siêu nóng luôn chứ không phải nóng không hôm qua đi tầm chiều chiều đi đánh giải á chiều chiều hôm qua tầm đi đánh giải á ui ban đầu là tính đi xe máy cơ tính đi xe máy cơ nhưng mà một hồi ui nhìn thấy cái nắng nó gắt nó gắt sợ thực sự luôn nên là phải bắt taxi anh em ạ bắt grab mặc dù là hơi mắc đấy bắt grab nó hơi mắc đấy nhưng mà thôi cố gắng anh em ạ chịu đựng mỗi người gọi là tám chục bảy chục đi coi như là đánh giải mà thắng á đánh giải mà có giải thì coi như là bù lại tiền đi grab coi như là đi giao lưu vậy đi giao lưu mọi người là chính đi giao lưu mọi người là chính hôm nay phải lên kim cương nhá xong rồi mai lên cao thủ là đẹp là bú phải bắt đầu săn là anh slide một cái bàn tay không tú miếng nước á mọi người ạ ăn cái bánh không có khát nước quá cái bánh nho huyền thoại của tú mỗi sáng hai con sri và một con gọi là uh, ờ, leona à? nói chung là mình cứ đép tướng như bình thường nhá những con nào mạnh đầu game thì cứ bắt lại thôi con Ezreal này là một con khá là mạnh này leona tay nữa đẹp là đẹp u <coughs> uh, cái nít ui tiếc chưa vừa rồi mà mua cái con à, Heimerzinger ấy là có Heimerzinger hai với cả con này hai rồi mình Nico là có con này hai rồi bùng phát là có con này hai sao và có một con trai cầm gọi là Sojin Griffith là binh luôn xong game mời em đánh chung với được không anh tú mà tất nhiên là không rồi em tú đánh một mình đấy em tú chạy đấy nói chứ em tú chơi một mình lên ranh nó nhanh em ạ lên ranh lên ranh cao đánh cho nó sướng đánh cái ranh thấp này uh, kiểu nó hơi nhèm hơi nhèm một tí với cả nó không có che hẹp đấy sắp có giải o trong sài gòn nè đặt vé máy bay vô lấy tiền làm về làm giải đi à nữa nữa nữa phải không ạ bí ẩn lu lu với cả hai mươi tiền à hai mươi tiền nếu mà chung là không có combat nó hơi cùi tiên tri tầm này mình nghĩ là chưa gần lắm thôi mình chút một chút đổi nhá một chút đổi nhá ui vương miện lễ hội tụ điện và kho thần tích à tính ra là một cái gì nhở một cái bài à, một bài gì ra một bài à, cookie nhá một bài cookie mới xem nó như thế nào nhá có mạnh hơn không vậy thì bán con rai đi này cấp cho con này vào tay hoặc là cho con pháo này vào cũng được này nói chung là con này bỏ chắc rồi này cho hai con hai con này vào đi đấy đẹp chưa đẹp chưa đẹp chưa đẹp chưa cho con cóc tanh một tí đi uhm, lễ hội chắc là cho con uh, này giao điện cho con này luôn xong rồi vô cực hoặc là bàn tay thì mình nghĩ là cookie vô cực đi nhở cookie vô cực đi ủa nhưng mà chị à ơi sắp vào tới thì à, có cái ra cái gì nhỉ có cái offline ở ngoài à, ngoài hà nội này nè anh hải nghe bảo là anh hải bảo là chị à ra ngoài đây à chị à có ra thật không vậy tại vì gì nhở tại vì uh, sắp tới là ọp mà ọp mà sau giải gọi là vừa rồi ấy, thì có team svm team tg với cả team gf với cả một vài anh em gọi là anh em riêng lẻ nhưng mà vt lại thấy anh hải ẹt chè vào cái, kiểu group cơ thành ra là không biết là chè có ra không nhở hôm qua hỏi thì anh hải bảo là anh anh nào gọi chè ra chè ra đây à chè có ra thật không vậy để vt ờ, chuẩn bị cho mấy em gái cái đi ra vui lễ hội à lúc một chơi vt ấy chưa chưa chưa tính là tối qua em tú tính chơi nhưng mà tối qua mất mạng đấy nguyễn long thì phải vb à nguyễn long tụ điện nhá nguyễn long gọi là nổ anh em ạ đi ra vu lễ hội à để xem nhá có đẹp không ui tính ra trận này phong pháp sư của mình hơi bị kinh luôn á ai da chó nái thật nhưng mình cần con mình cần một con gì nhở mình cần một con uh, tam ken tam ken vào thì nó có lễ hội luôn thì mình bỏ bớt hai con pháo này ra cũng được này cho hai con tam cho con tam ken vào khá là mạnh xì lát là tiếc thế phong pháp sư đúng đẹp luôn đấy nào là rai nào là xì lát nào là hammer hai các thứ các thứ các thứ ngon thật á ngon chẹt luôn á Ừ. xin đồ chuẩn cookie à cookie đồ chuẩn á mình nghĩ là đồ full đam á không phải full đam đâu thật ra là một cái diệt một cái uh, cuồng đao một cái uh, cung xanh hoặc là vô cực mình đang thiếu tanh ở trên quá mình không có gì tanh cả và bây giờ bài mình nó chỉ như này thôi hello con rùa nhá tiền vé <coughs> tiền vé một chiều gần ba triệu lận mắc quá à ba triệu mà là mắc đối với gớp chè rồi á tưởng là chè vì anh em vì gọi là tất cả thì ra đây chơi thì anh em đón tiếp nồng nhiệt chứ năm ba mấy cái đồng mà đã gọi là than rồi thì chịu mình có nên úp cấp hay là mình tích tiền nè mọi người nhở nếu mà muốn giữ máu ấy thì úp cấp đao sau cho con này với cả con này vào là có hai vệ sĩ thì con này lên được hai sao nữa thì là tích à quên thì sẽ là trâu còn nếu mà tích tiền thì bán hết đi đấy chắc là mình tích tiền nhá vì cơ bản là bài này tí nữa mình tanh bằng con idas là chính ấy. bằng mọi vệ sĩ này mình nghĩ là chỉ win trick thì phải úp cấp thôi còn thua rồi chả phải tiền phải úp cấp cả anh em ạ mình có nico ấy thành ra là mình kỹ eco nhá eco không phải lên tám mình mình mình đánh được nhà này lên năm nhưng mà có hai đồ là không lắp à ông này chơi ấy vậy ông này chơi nghỉ đấy ui úp năm xong rồi ông hiểu lắp đồ em ạ trong khi hai đồ này lắp con chít thì tầm này thua được ai trời à chứa con chít nè à? hợp lý chứa con chít nè thì đúng nhưng mà lắp lắp tại con này hoặc là con này cũng được này thì nữa thêm chít hay thôi cookie uh, cookie vác cung xanh diệt được không vi đi vô cực cung xanh diệt được không à được luôn nhá mọi người nhưng mà mình nghĩ là không ờ, không nên đâu lắp cho nó cuồng đao thì bắn cho nó nhanh cho nó tít hoặc là một cái kháng đấy một cái kháng cũng được kiểu full đam thì chắc chắn là nó mạnh rồi nhưng mà mình nghĩ là phải cần một cái vút bẫy hoặc là zekia gì á lấy xẻng thì nó không cần chắc là mình lấy đồ đồ đồ ấy đi mình lấy một cái cung đi cung ui tính ra là bài volibear này cũng đang khá là mạnh này ui có con chít cầm bằng gậy à nhưng mà con chít cầm gậy cầm nó hơi tù có cái kèo trong sài gòn đợt mấy năm chưa thấy à đợi mấy năm chưa thấy á có cái kèo trong sông ờ, sài gòn ờ, đợt mấy năm chưa thấy á kèo nào đấy ngọc thạch hello danh nghĩa nha khoảng cách sẽ không xa là bao nhiêu đây rồi con tam ken của em tú đây rồi đẹp anh em ơi cho tam ken vào tay cũng được leona này bán đi ui nhiều tiền chưa mình sẽ đánh eco một tí nhá cơ bản là mình cũng đang khá là nhiều máu ấy mình chả việc gì phải lên cấp vội cả anh em ạ mình không phải là gớp so nhá ông gớp so hôm qua anh em ạ để mình nói cho anh em anh em em em, tú kể cho anh em một câu chuyện gớp so đi anh giải hôm qua trận cuối nhá 2.1 gớp so lấy nhà tài việt xong gớp so úp năm đấm mình 2.1 úp 5 đấm mình xong 2.2 thua kẻ địch xong rồi 2.6 úp 6 cuối cùng không có một lợi tức nào luôn đánh nhà tài việt mà lúc nào không người cũng chỉ có tầm 10 đến 20 tiền và luôn luôn luôn là một cái chỗ xo và trận đó so tốt mấy thì anh em biết rồi đấy khá buồn khá thất vọng đối chơi của so không giống ai cả anh em ạ may là ông ba mình ở trận đấy vẫn tốt 5 nên thành ra là mình thắng anh em ạ 2.1 úp hạ úp năm tưởng ui tư duy thách đấu à bro nhở ồ <laughs> xem bé bé à xem bé bé học bé bé à chịu vậy đi ra pháo hoa liền anh ơi á nếu mà ra thì em tú chơi nhưng mà cơ bản là cái đi ra pháo hoa này nó hơi cùi á tất cả anh đang muốn test xem cái bài cookie này chơi nó có mạnh không chủ yếu là test xem bài cookie nó chơi có mạnh không nhưng mà chắc là hết ra mình sẽ úp cấp mình cho con này vào thôi thật ra là mình úp luôn không nếu mà úp luôn thì đao sau mình có khả năng không đủ gọi là đâu thật ra là vẫn đủ ba mươi tiền nhở nếu mà úp luôn thì kiểu mình sợ win á thành ra là thôi nhá đâu toàn là nhà mạnh này có mỗi nhà này yếu thôi nếu mà gặp nhà đấy thì xui đi <coughs> nếu mà gặp nhà đấy thì xui à, ok gặp nhà mạnh này đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp nhà này có con heo hai ấy trông hơi mạnh nhưng mà hàng đam ở dưới của họ hơi yếu tại kiểu con nét cầm đồ này hơi yếu nhờ anh em nhờ nhưng mà con heo này làm hết rồi tanh hết ở trên rồi đứng no ừ hai thua đẹp anh em ơi mày thế con lợn này chắc là giết được rồi à, ok đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp búp aq cho cookie rồi ở đây em tú đang tính thử làm trận cookie này xem nó như thế nào này hôm qua ra xin anh tú chụp ảnh mà anh tú cứ kêu em fan gớm so à chịu ơi đức anh ơi <laughs> đức anh à nhưng mà hôm nay hình như là team của anh gặp team đức anh đúng không đánh giá thử anivia lễ hội dvt à anivia lễ hội à có cả bài đấy à mình chưa biết luôn á mình chưa chơi bài đấy bao giờ với cả mình chưa nghe qua bài đấy á để xem nhá nếu mà nó ra thì tí nữa mình thử xem cũng được nếu mà cho như vậy vào Ui, con silat này mắc tiền quá con silat này mình nghĩ là phải đi cùng bọn pháp sư cơ mà tính ra là con silat bản này nó bị nép hơi bị nhiều nhá nó bị nép nó bị nép khá là nhiều ấy hôm bữa mình có đọc qua rồi nhưng mà mình không nhớ nó nép như thế nào nhưng mà nó bị nép khá là nhiều á nên là bản này mình nghĩ là bộ pháp sư con tay này nó bị yếu đi ấy thì chơi nó hơi khó hơn thôi còn lại thì mình nghĩ là chơi chắc là vẫn là ok mua hai con này lại đi một cái đồ gọi là hồi phục này này một cái đồ tay chứ nhầm hay là thông đạo nhở nếu mà thông đạo thì tí nữa con này à, con cookie của mình chưa có cuồng đao hơi cùi Chitana hai đép khỏe nhá, khỏe khoắn xinh xắn nhá. Ừ, có thể bán con này đi tích tiền luôn cũng được. Chitana hai cho vào cho vào đây đi. Đấy, như vậy là đẹp này. À, con này cho một cái thông đạo tầm này đép khỏe luôn. Nhưng cơ bản là mình đang lưu trick ấy, thành ra là chả cần phải gọi là đép làm gì cả, mình chỉ gọi là giữ máu thôi là ok. Hôm qua cái team của thằng bạn em tạ quá, nhìn nó chơi mà tội à, sao lại tội được. Thằng bạn em là cái thằng mà lắp uh, Sojin uh, à quên, lắp dây chuyền cho android 2.1 đấy hả đúng không tính ra là hôm qua có một cái team đấy có một bạn nữ anh em ạ nhưng mà mình kiểu xếp counter luôn không nể nang một ai hết anh em ơi em tú em tú đã căng mạnh nhở mình thấy cảm giác bọn pháo ở đép đầu game mạnh ấy chẳng qua là mình ăn thiếu tanh thôi mình muốn có tanh tam ken hai sao là mình win nhà này luôn đấy chứ hơi thiếu tanh một tí hôm qua đang đánh giải anh em ạ đang đánh giải xong rồi tự nhiên bị mất mạng ờ may là khúc đấy bài mình đang tròn rồi nhá bài mình đang không phải roll không phải gì cả bài mình chỉ xếp thôi thành ra thoải mái còn có những người kiểu vừa lên chín xong kiểu đang roll hoặc là vừa lên chín xong ấy tự nhiên mất mạng anh em ạ trông tội nghiệp thật thăng hoa bây giờ lên lõi vàng à cân nhắc nhá cần cân nhắc có lấy thăng hoa không này thập tử thất sinh nhá thập tử nhất sinh thì tầm này hơi chấp lõi mà bây giờ mình đang nhiều tiền mình có thể lấy nhà tài phiệt luôn cũng được mình eco mình đánh lì nhá thăng hoa, nói chung là mạnh đấy thêm đam đấy nhưng mà mình nghĩ là lấy nhà tài phiệt đi mình đang thua nhiều quá à quên mình đang thua ấy mình muốn eco luôn à. mua lại con uh, ấy đi mua lại con uh, vệ sĩ đi con diana này cũng bị nép cầu này con diana này bây giờ hơi bị yếu nhá còn olaf sát thủ thì mình không biết là còn chơi được không nhưng mà con diana này là vứt đi chắc rồi này kiểu bây giờ nó không là một con kiểu là một con gọi là sát thủ nữa bây giờ nó chỉ là một con gây khó chịu thôi thì gây khó chịu ở đây là gì mình nghĩ là bây giờ nó chỉ cần nó chỉ cầm tim băng các thứ nó gây khó chịu thôi tại vì ít nhất thì nó cũng tanh được một tí thành ra đó là cái sự khó chịu của DNA bây giờ chứ không phải là một con DNA sát thủ của mùa trước nữa nếu mà là con DNA sát thủ của meta trước ấy, thì nó sẽ là một con kiểu gây cho người khác sợ hãi ấy. còn bây giờ nó chỉ gây khó chịu thôi kiểu nó tim băng các thứ thôi ấy gặp lớp so là nhiều bạn nữ rồi à trời lớp sau ai là nhiều anh em từ từ nhá đừng win cho vi đi thua đấy vi đi đang có chuỗi mà ừ đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp hợp lý quá khoảng cách sẽ không xa là bao nhiêu nếu ta xem là tất cả là tất cả tức tính ra là cách đây một tiếng mình mới ngủ dậy ấy trông cái mặt mình nó đần lắm anh ạ không hiểu sao bằng một cách thần kỳ nào đó mình đã gọi là tươi tỉnh hơn và gọi là năng động hơn trong một ngày mới rồi thì mình cũng xin gọi là gửi cho tất cả anh em ở đây có một ngày mới thật là nhiều à, nhiều nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha thì anh em nào mới vào xem và chia like hiện tại cho mình xin một like nhé cảm ơn anh em rất nhiều hôm nay em tú vui thành ra là tối nay em tú vậy đánh phải thắng đấy nhá nếu mà hôm nay anh thắng là vào bán kết là trước tiên là giải khuyến khích là có năm xị rồi anh em ạ tức là năm xị ở đây để làm gì năm xị để để đỡ cho cái tiền gọi là đi nét với cả đỡ được cái tiền đi gọi là taxi thành ra là phải cố vào cái bán kết đã cho nó huề huề tiền đã anh em ạ xong rồi tiếp theo đó mình sẽ đặt mục tiêu cao hơn đó là giải nhất giải nhì đấy làm tí volley bia không anh tú á nhưng mà em tú chọn lõi này rồi để tí nữa nếu nếu ví dụ mà đánh quái nó rơi rơi ra volibear hoặc là ly xin sớm nhá thì mình đánh một bài đấy cũng được tại vì cơ bản là bọn đấy bây giờ mình thấy khá là hot đấy kiểu tranh nhau luôn đấy còn trận này cơ bản là đầu game nó ra cái lõi này cho mình nhá thành ra là mình đánh luôn bọn lực pháo này Ui, không có tay ở trên đép khó nhở có khả năng đau sau mình phải xả một tí đấy tại vì 46 mươi hơi ít rồi <coughs> hello nghĩa hoàng nhá thì ra vu bây giờ cầm nó xét tim băng máy chiếu à dna ừ, nói chung là dna gây khó chịu thôi anh em ơi cung này mình nghĩ là ui con sona là sao sona cầm đai à không ngon lắm đấy anh em nhở làm một con uh, cuồng đao đi <laughs> làm một cái cuồng đao đi chắc là mình lên cấp mình kiếm tanh một tí nhá mình kiếm một con ides đi là đẹp nhất hoặc là mình kiếm bọn uh, hoặc là mình kiếm bọn uh, bọn tanh tủng tí đi chứ bây giờ cảm giác tanh của mình nó hơi yếu á không có con tam kem một mà nó không trụ nổi luôn á nó còn không có đấu sĩ cơ mình còn đang ba ấy này ba luyện rồng rồi con rồng của ai à, quên con cóc của mình tí nữa mà nó lên to ấy thì nó tay cũng ok đấy tối <coughs> nay lại cố tầng <coughs> ừ, này ta lông à cuồng đao bây giờ cho con nào đây cho ta lông luôn không cơ bản là mình ăn nhiều tiền quá mình không muốn lên cấp lắm á mình muốn từ từ hơn cho con này đạm đi nếu mà thua một round nữa thì mình sẽ lên cấp nhá cho xe lên đánh đi <coughs> hello nguyễn hiếu nhá tối nay lại cướp tặng chiếm tiếp rồi tiếp tiếp anh à không không không không tối nay em tú đi đánh giải mà <coughs> nhà này lấy trang bị đầy đủ mà bây giờ hack được ba đồ mình nghĩ là khá là nhiều đấy gặp bài này mềm mày đét được một tí đấy hợp lý đét được một tí thật không vậy random nó cứ hút rồng mà khó chịu chưa Zendum nó vút rồng với cả dây chuyền là hai đồ tanh, con này Zendum mà đồ đam. Ác độc thật. Ê, nó con Lulu là đẹp nhá, hợp lý, hợp lý, đừng win, đừng win, đừng win. Mình cần thua hơn đấy, mình cần thua hơn đấy, hợp lý quá. Cơ bản là thua thì mình mất thêm vài máu nhưng mà mình bù lại mình sẽ rất là nhiều tiền luôn. Tại vì mình đánh nhà tài phiệt. Ui, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Hợp lý anh em ơi khoảng cách sẽ không xa là bao nhiêu nếu ta xem là tất cả Ô, con rồng này mình không cần đâu nếu mà gì nó con rồng kia thì tanh được lên cấp luôn không lên cấp thì cho thêm một pháo vào nếu mà lên cấp luôn thì tí nữa mình lên tám được á nhưng mà thôi rau này mình đang muốn thua thêm một rau nữa đi thua thêm một rau nữa đi xong rồi bốn thứ một mình bách lại là đẹp tại vì cơ bản là mình còn bốn mươi hai máu khá là nhiều á bố <clears throat> bú sắp bú à bú á bú á anh tú chơi gì mà tỉnh đáo thế á anh tú ờ, ờ, chơi chơi chơi chơi chơi chơi sờ tinh vàng anh tú chơi sờ tinh vàng một chiếc kích thích gọi là nhẹ còn tối tối đến thì em cứ chơi swing đỏ đi nét thì chơi swing đỏ cookie bây giờ hơi mạnh nhá lão nhưng mà thua đi thua đi thua đẹp đi thua đẹp đi win luôn nào win luôn nào win luôn cũng được nói chung là có cookie là mạnh ở đấy ui cookie cầm một đồ bằng con chitana hai cầm ba đồ anh em ạ nào nhau bú em tú bú à. nói chung là tí nữa mình nghĩ là không cần đánh nhiều pháo đâu bình thường nó là được lấy cấp được cái nhá thì đã kiếm một xô nè nữa đúng không xô nè thôi kiếm thêm tanh nữa là đẹp bỏ bớt bọn pháo rồi đi con pháo này thì nó bỏ đi cũng được này con này bỏ đi cũng được này kiếm một xô nè thay vào đây xong rồi kiếm thêm một slot gọi là rồng vào đây nữa là lên tám xong rồi bỏ cái này đi kiếm một con vệ sĩ nữa là đẹp đấy ok còn không thì tí nữa bỏ đám ken đi cũng được để con ấy lại để con gì nhở để con uh, Zinix lại có thêm một chút pháo ok dnl olaf à Ui hơi muộn đồ này mình sẽ để lại đồ tanh nhá để lại đồ tanh cho con này đi lên cấp luôn thì nó hơi nghèo nhưng mà bù lại mình sẽ gọi là giữ trích luôn thôi mình nghĩ là lên luôn đi bốn mươi tiền cũng ổn áp đấy kỳ hai này u một con bạc à mình nghĩ là eco rồi đấy rồng sivana à? một con bạc nữa này ảo nhờ con bạc sớm khá là ngon nhá đẹp anh tú vẫn đi nét à anh tú đi nét để đánh giải à, mọi người hello đức hoàng nhá chán quá tú mình yêu nhau không mà không á không á không á vd không á vd yêu vd thôi á anh châu là bú thôi anh à hợp lý luôn bây giờ mình đang cần một con tìm một con idas á nhưng mà chưa ra anh em ơi từ từ thôi từ từ thôi hoặc là tí nữa kiếm ra xua vào tay cũng được ui tam ken nè quên mất anh em ạ quên mất lá chắn siêu công nghệ vương miện đấu sĩ và vương miện pháo thủ à là một chút năm pháo không anh em một chút năm pháo không bây giờ là cái này thì nói chung là cũng ok đấy nhà này đánh đam tay này nhà này đánh đam phép này nhà này đang phép này đam phép này thôi thôi thôi, thôi. nhìn mấy cái nhà đam phép xong chả muốn lấy cái này luôn đấy vương miện pháo thủ đi ao xin pháo thủ à nói với em một lời trước khi xa rồi để anh thôi một phiền những đêm chơi vơi mình muốn đôn tâm gen hai quá nhở này này à, không phải bảy mươi không phải bảy lăm mà mình nghĩ là con chít cầm thì ngon hơn nhưng mà con sô sona mình muốn nó ra chiêu sớm á này này lễ hội à lễ hội cho con nào ngon này anh em nhở này này này này được chưa binh chưa nhưng mà tí nó có ai đét thì phải bỏ con này ấy và bỏ sen đi xong rồi mình bỏ một con pháo đi nữa mình kéo thêm một con vệ sĩ cho con ai đét trâu nhá vậy chắc là trận này không đánh năm pháo rồi phải đánh năm lễ hội à năm lễ hội nhưng mà đánh bằng con cúp đam mà liệu ngon không ta <coughs> như lạo như là như là ok ui con chitana nhiều đam ấy nhở chitana một này nào nhở hình như là cầm đồ nhiều đam hay sao á ao xin lễ hội hả ao xin lễ hội nhưng mà phải lên chín cơ anh em ơi bây giờ ở đây mình không có slot kẹp đâu mình không có tanh đâu chắc chắn luôn kiểu mình phải có tanh nhé, mình mới kẹp ao xin lễ hội được còn bây giờ mình làm gì đã có tanh thôi anh em thôi cứ eco tiền một tí đi mình nghĩ là bài mình tầm này đét được rồi đấy thì nó kiếm con idas hai thay vào đây là bỏ hai slot này ra xong rồi kẹp thêm một con vệ sĩ thay con này nữa là bú xong rồi lên chín mình kẹp thêm năm tiền ra xua ra sủng nữa là đẹp còn không thì tí nữa mình tanh bằng ra xua cũng được mình nghĩ là đánh bài này không cần nhiều pháo quá đâu nhá bình thường thôi anh em ơi bây giờ mình lấy thêm một đồ cookie nữa thì ở đây là một đồ gì một là diệt hai là bàn tay nếu mà đánh vội thì là bàn tay luôn còn không thì tí nữa mình lấy một đồ tanh cho con làm kèn trước nhá mình nghĩ là lấy một cái thú tượng đi nhà này cookie một nhưng mà bù lại người ta có con ai đến hai tanh nhưng mà là mai tanh bắn xuyên hết đằng sau rồi anh em ơi ui bài phá bây giờ thì cảm giác đánh thú nhỉ anh em nhở biết là do danh này hay là do mình đánh gọi là bro nữa nhưng mà nhìn nó thích thú ghê á à, ok lên chín thôi anh à được luôn đấy chứ kiếm cái diệt á kiếm cái diệt à ok ok nói chung là mình cứ nhặt cung đúng không hoặc là nhặt kiếm zoe yesua yesua cầm mấy à yesua cầm xẻng à bài này yesua biến được cái gì không ta chả biến được gì nhở lấy găng luôn thì có cái bàn tay này khá là ngon này thôi mình nghĩ là lấy đồ luôn đi tầm này mình không muốn thua nữa anh em ạ biết là cái diệt ngon thật đấy cái diệt về lết thì ngon đấy nhưng mà mình nghĩ là tầm này bàn tay thì đấm nhau cũng được tại vì có mấy nhà chiến binh rồng này ui tính ra là cần diệt luôn đấy chứ bàn này mình nghĩ là cần diệt đấy nha anh em nhá tại vì bây giờ nhiều người đánh gấu với cả ly xin các thứ sự quên á thành ra là cần diệt ngon đấy hợp lý đấy tức là meta này cần diệt đúng không nhưng mà bây giờ mình lắp cái này luôn thì nó cũng mạnh này bởi vì bây giờ mình cũng chưa có mảnh diệt đấy nên là thôi nhá ego một lúc đi tại vì có một nhà có con idas hai rồi tí nữa mình lên chín mình tăng bằng ra xu cũng được tăng bằng ra xu rồi kiếm thêm con on cc và nữa là ok lát em đánh với anh á đánh với em tú cũng ngợp đấy xây ra lễ hội à được nhờ chuẩn rồi anh á chơi thì ra vu lễ hội divinity một đòn đánh sau skill được ba pháo à nhưng mà bây giờ em tú không ra ấy chứ với cả form này em tú đang muốn đánh thử thì em tú đang muốn đánh thử cookie thuần ấy còn cái lễ hội này coi như là một cái gọi là mình nhặt được đi nó không quan trọng lắm đâu anh em ơi mình đang test bài mà thành ra là mình thử đánh pháo gọi là thuần xem nó như thế nào thì mình thấy khá là mạnh mặc dù ở đây mình chưa có tay nhá ê nhưng mà sao nãy giờ con chilena nó cứ bị đam to cookie vậy anh em nhỉ trong khiên cookie của mình là cookie hai mà cầm đồ chuẩn hơn mà lại đam nhỏ chilena à hay là trận sau mình thử một trận sitana ba đi anh em nhở khá là hay đấy chứ khá là thú vị một con rồng gọi là mười tiền nhưng mà con rồng này cũng chả tanh được nó chỉ là một con gọi là gây cc thôi tanh thì tanh được nhưng mà ý mình là lúc nó bay lên á kiểu tem bên kia nó tràn vào á khó chơi lắm diệt không anh thua lắm không ăn diệt không ăn thua con squid đâu ở trâu quá bắn không vào vào đam mà nhưng mà ít ra nó còn hơn mấy cái đồ này đúng không nói chung là có thì nó vẫn hơn chẳng qua là không có thôi chẳng qua là đầu game cái diệt nó hơi phế chứ còn tầm lết game nó vẫn ngon mà biết là nó kiểu nó yếu hơn cái bản trước đấy nhưng mà có thì vẫn phải dùng thôi chứ bây giờ càng nhiều máu càng không có diệt thì càng sao mà giết được người ta đúng không nhà này đánh bằng đi ra vu cầm đồ này hả ảo à, nhở nhà này nói chung là có một con tanh khá là trâu chạy được hết đam ở bên trên này nhưng mà bọn pháo của mình bắn ra đằng sau á lễ hội á thành ra là với cả mình có bàn tay có hồi phục mà chắc là không thua đâu trâu nhở để mình xem con kia chặn được bao nhiêu đam nhá chặn được bảy ngàn đam mà kinh chưa một cái giáp lửa để đốt máu với cả hai cái giọt nước mắt không ngon lắm đổi lại toàn nước mắt vậy mà show jin show jin và một cái máy chiếu à mình cần đồ tanh hơn đấy một cái quyền năng với cả một cái tim băng à không ngon quyền năng chắc là toàn quyền năng với tim băng nhỉ mọi người nhỉ thông đạo à ờ thông đạo re sorry thông đạo giáp lửa kiếm súng mình nghĩ là lấy được cơ bản là có tanh là được nhá mình đang cần tanh ấy anh em ạ thì thông đạo con này này nếu mà re với cả sorry thì tanh ở trên à khá là ngon tại vì bây giờ làm cái giáp lửa không có cái kiếm súng ấy mình cảm giác nó không ngon lắm mình nghĩ là zeke đi tại vì cơ bản là con cóc của mình á lúc nó phụt ra thì nó cũng gọi là giảm hưu rồi khá là ngon update ở vd à đúng rồi đức hoàng ơi tại cuồng cung nên pháo hoa đam to hơn à phải không vậy uầy tính ra là bây giờ sau rau điều ước đồng thần ấy nó không có tích tiền từ cái rau này nhỉ anh em nhở thành ra là anh em eco từ rau này bao nhiêu nó cũng chả chả liên quan gì lắm ảo nhở mình đang có nhà tạm phiền đúng không thành ra lấy cô 70 đúng không meta là gì thế anh tú á meta meta mình nghĩ là ủa mình chưa kéo con này qua à ui xếp ngáo rồi anh em ơi meta mình nghĩ là đánh mấy bài như kiểu là chiến binh rồng nhá à, volibia lisin còn à, bài à, bài bài gì nhở bài à, bài cookie này mình đang đánh thử này nói chung nó cũng khá là mạnh đấy hoặc là do danh ở dưới đây kiểu người ta đép chưa có khéo á, chưa có gắt ấy thành ra là mình ờ, mình ấy được mình đẹp mình đánh gọi là nó hơi massage còn nếu mà lên rank trên thì mọi người biết được nhưng bây giờ mình đang cố gắng gọi là đánh ở cái rank thấp rồi mình hướng dẫn anh em gọi là cách leo rank luôn thì anh em nào đang rank bạch kim thì có thể áp dụng được cái cách đánh của mình nhá đấy thì nói chung là đầu game anh em nếu ví dụ mà ra như mình ấy, thì anh em nên eco tiền không biết là mình dạy anh em không phải mình dạy nhá mà mình hướng dẫn anh em anh không biết là anh em có kiểu có theo được không á tại vì cái lối chơi của mình nó hơi dị anh em ạ một là win hẳn hai là lui nhưng mà mình kiểu bị lì á mình bị mất nhiều máu á mình sợ anh em chơi chơi theo xong anh em mất nhiều máu á anh em chơi không được thôi kiểu anh em chơi chơi theo cái phong cách bình thường quen rồi á, xong rồi bây giờ xem mình chơi ấy nó hơi khó nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ hiệu quả đấy còn nếu mà anh em nào kiểu ờ, kiểu ờ, thấy cái nào hay thì anh em có thể áp dụng được thì áp dụng nhá ặc <laughs> này danh gì đây anh nhá, ặc này danh bạch kim nhá sao anh mèo bảo cóc nó chỉ đốt chứ không giảm hưu à <clears throat> anh mèo là anh nào đấy anh mèo là anh nào đấy anh mèo là anh nào anh mèo hori hả anh anh anh mèo cao thủ hả ừ, thiêu đốt thôi anh em bạn thiêu đốt thôi không không không có giảm thiêu đúng rồi từ từ nhá con gấu này thấy chưa kiểu bây giờ không có diệt đấy gặp mấy cái con này là đánh hơi hơi khó nhá Ui, từ từ nhá con gấu phải bị điên đấy anh em bắn đi ừ hai hai hai hai hai đẹp đẹp đẹp đẹp Ui, kỳ tí chưa nếu mà tí nữa ao xin gọi là cầm là lễ hội à thử không anh em chút lễ ao xin lễ hội không ao xin hai luôn này được thử nhá cho mọi người xem cho nó vui tí nữa bỏ con này ra à, bỏ con này với con này ra cho con ao xin vào xong rồi con uh, con gì nhở ao xin vào đây là mất hai slot là bỏ con này với con này ra thì cho con uh, on vào đây nữa là bốn bốn bốn lôi long bốn long kéo thêm một con da xua nữa là đẹp nhở kéo thêm một con da xua nữa là xong bài coi như là không cần cái thuật sĩ này để anh thôi muộn phiền những đêm chơi vơi nhìn nhìn nổ đái ra đồng hoa đẹp lắm à lấy pháo hai cho con rai á phải không vậy bây giờ một con hưởng hai ba cái bút bẫy nó không được kháng chiêu hai ba lần nữa hả anh à của cái đấy lâu rồi mà mọi người cái hai ba cái bút bẫy nó sửa lâu rồi mà tính ra là không không được nhá mùa trước hình như là không được rồi nó chỉ được gọi là chặn đam thôi còn ăn cc thì vẫn bị nhá kiểu như nó chặn được là từng đấy đam ấy, nó chỉ cộng dồn thêm cái đam thôi chứ nó không có cộng dồn gọi là kháng kháng cc nhá thì bây giờ mình lấy đồ gì cho con rồng đây nếu mà lấy đồ cho con rồng thì lấy một cái kiếm súng hoặc là một cái diệt còn lấy bạc hai trông nó hơi hơi cùi ghẻ nhỉ chắc là mình lấy kiếm súng đi nếu mà đánh rồng thì là kiếm súng cho con đồng này nó hồi phục nhá nhà này cháy à ui một bài gọi là nhìn rất là bình thường nha em ạ sáu chiến binh rồng cháy nhưng mà cơ bản là lõi người ta cũng đẹp hay là con đồng này hay là con đồng này nói với anh một lời trước khi xa rời để anh tôi muộn phiền những đêm chơi vơi ai đát à Silas hai à Silas hai là hơi cùi anh em ạ Ủa Cái pháo hoa của mình đâu À pháo hoa con Chitana cầm mà Hỏng rồi Pháo hoa Chitana cầm mà pháo hoa chitana cầm mà mọi người ao chín nhưng mà ao chín không có đồ ấy trông nó vất vả nhờ. nhở trông hơi vất vả đấy tính ra là mình đánh form pháo thuần thì rất là mạnh hơn nhưng mà thôi mình cũng đang muốn test test tủng một tí test tủng một tí cho nó hay hay một tí cũng được chả sao cả hai con on này khá là ngon chitana này ok vậy thì cho con uh, này cầm ba à. con này cầm uh, à, dao điện không giao điện này cộng mười lăm mà ờ mình nghĩ là không cần lắm con này theo sen đây cô đã đây cô đã kỳ ba không joey thôi để tí nữa đồ môn khác ba sao đi đẹp hơn Deco chít lấy ấn ra, bình tĩnh, bình tĩnh. Nhưng mà con rồng này có kịp ra chi không vậy hay là con cookie giết hết rồi vậy? Ui, con rồng bắn ra cái pháo hoa đẹp nhỉ anh em nhở? Khá là ngầu ấy, khá là ngầu ấy nhá, khá là ngầu ấy, hay ấy, hay ấy. Cái ông nào à cái ông nào gì nhờ sáng chế ra cái bài này hay ấy Được, được, được. Ao xin pháo hoa. Bốn lễ hội, bốn lôi long mà, đẹp, đẹp. Cung xanh à. Cung xanh nó chitana luôn nhá tròn góc lên tanh phụ đi ừ. hay là món bạc ba không có ai bắt bạc không nhà này không bắt này nhà này à nhà này có bắt một con nữa à. nhưng mà một con mình nghĩ là tí nữa mình sẽ lo được làm con bạc ba đi nhở làm con bạc ba đi một chú bạc ba sao hello tuấn sang nhá hello em nhá thì cô bà gì đấy được luôn video à ok nhé bảo mình thì anh em nào đang xem mà chưa like cho mình xin một like nhé anh em ơi cảm ơn anh em nhiều nhé 400 anh em đang xem mà mới được 100 like à anh em ơi hơi ế hơi ế cho VD xin ít like với mọi người mấy khi vd cống hiến cho một bài gọi là ao lễ hội đâu à mình quên mất cho con này hưởng hưởng cái xe ke đấy hưởng cái xe ke đi cho nó gọi là lên chiêu cho nó nhanh uhm, bày đi uhm, cung xanh cho con uh, chitana nhá hoặc là con này mấy là cho chitana đi để tiền một tí ở rồi đó mọi người ơi gặp này thì mình nghĩ là néo sona với cả néo con thread ra thôi thì bằng cách nào thì bằng cách gọi là xếp con này ở giữa là đẹp để qua đây đi cho đỡ bị ăn cc con sona nhá chỉ một con chitana bị ăn cc thôi đẹp chưa được chưa được chưa được chưa được chưa đẹp chưa nhá hết cc rồi đấy đấy số này cc chúng muốn con chitana thôi nhưng mà là ăn con cc của con bạc à Ai, chết tịt ôi chết tịt này ao chín ui đẹp nhờ đẹp nhờ nhìn như kiểu là năm mới anh em ạ nhưng mà sao con này không chết vậy như kiểu đó năm mới ấy ao xin ao xin nó chiến anh em ạ nhưng mà có năm nghìn ba đam vậy thổi nó đẹp à con ao xin này thổi nó đẹp à Ê, con ao xin này không có đam thổi nó đẹp thôi mấy cái ông này lừa ao xin lễ hội mạnh lắm anh ơi thật ra nhìn thổi cho nó đẹp chứ nó có mạnh đâu chị ơi lừa rồi cookie còn ham to hơn cơ ờ lừa lừa lừa rôn tí đi bi kẻ hai à bi kẻ hai thay được con nào không bi kẻ hai với cả con này hai thì thay được vào đây thì lấy một chút ám long à một chút ám long ok vẫn win nha thôi chắc mình nghĩ chả cần xoay đâu có rôn thì ba sao rồi rôn thôi nhưng mà chắc là có con bạc đấy anh em ạ à. có con bạc ui sự quên mạnh chưa dầu vl làm ao ba luôn á nhờ ao ba bây giờ mình có nico cơ không thì hơi khó không thì hơi khó joey hai à joey hai có thay được con nào không mọi người nhờ nếu mà tí nữa mình bỏ được thì bỏ được con này ra bỏ được con này bỏ con này mình nghĩ là form như vậy là mắc binh nhất rồi á bây giờ chỉ có nuôi năm tiền ba sao thì nuôi thôi nhưng mà nuôi con gì anh em ơi nuôi con dâu y không dâu y không ai ôm này được cái nhá nuôi con dâu y nhá quyết định nuôi con dâu y nhá nuôi con dâu y hoặc là nuôi con à, gì nhà bi kè đi mình nghĩ một trong hai con này là nuôi được cái thế đấy là con bị kẻ hai luôn là bú rồi nhà này áp ca à quên à ff à được nhờ ui nico ba à nicolen ba à? ui chiến binh đồng bên kia luôn thôi em tú đi rồi đấy em tú đi rồi đấy em tú đi ui chiến binh đồng luôn kìa nico ba lúc nào vậy ta hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi vứt ao xin đi anh à <laughs> à vứt ao xin đi à bắt người ta Nico mà bây giờ bảo người ta vứt đi à mấy cái ông này có thực sự là ông vợ ấy mấy ông này chơi ông tú à bây giờ kẹp cái gì vào thì ăn được nhà này nhỉ anh em nhỉ là kiếm con bạt bao joey hai joey hai The land lampin and so pie and candy share tonight and candy share tonight. Lâu sửa quên đấy con sửa quên có đam đấy nhá Con tam kia này, à con Neko này mình nhớ không cần lốc đâu. Nhưng mà mình sợ cookie bắn hôm qua để con uh, Neko này á xong còn Alcin của mình đã thì chả chết được bọn đằng sau cơ con sờ quên một đống máu này bao nhiêu máu đây bảy ngàn bốn trăm máu ạ chồng nhiều máu thực sự em từ từ nhá Alcin lo được bọn đằng sau thì thắng ui sao con Neko ba yếu vậy từ từ nhá Neko ba yếu vậy hả hay là do mình lốc được vậy rồi nạp tiền ba sao cùng VT nào một round nữa rồi rôn nhá hey, hey, hey. nè cô bà của chúng tôi à anh em ơi anh em mà đang xem mà chưa like cho mình xin một like nhé anh em ơi cho mình lên 200 like với đang 155 like rồi anh em ạ like miễn phí ấy, thành ra là mười ủng hộ ông tú một view với à quên ủng hộ ông tú một like với ông này có biết đổi không có biết đổi không à không đổi à đang mải rôn không đổi à hợp lý hello tuấn việt nên cô không vuốt à à đổi à đổi à đổi à lỗi mình lỗi mình nhà kia có con da sùa vào đúng không mình nghĩ là có mỗi, một con neko ba ấy nhưng mà cơ bản là mình đam đam đằng sau chết hết đấy mình ra là con neko này kiểu nó không không có gì gọi là ghê gớm lắm ao xin ui con neko ba mà trông yếu nhở anh em nhở yếu ớt nhở hay là do bài này mạnh đấy ta kiếm diệt nữa là ok à bây giờ kiếm diệt ở đâu kiếm diệt ở đâu đây u một con bạc ba được đấy nhá bình tĩnh bình tĩnh đao này ra nico đi làm một con bạt ba là đẹp này là bú ừ. một con bạt ba cho vt chào buổi sáng mọi người nào xúc miệng bài đó một đam là còn bị lốc nữa thì ăn sao à cho em đúng cái nico đi xin cái nico đi xin cái nico đi nico nico nico nico Yes, Aoshi. Bad. Ooh. Ooh. Ooh. Holy shit. Holy shit. ai à không lóc được rồi quyền lăng cho con nào đó anh em nào cho con ao xìn không ao xìn đi à con này qua đây con này qua đây con này à, bỏ con này bỏ bike hình như là hơi ít hơn rồi anh em nhở bike hơi ít đấy chắc là bán bike đi mình chỉ nuôi hai con nó chắc không ham đâu nhưng mà ông kia win một rau đi ông kia win một rau đi là đẹp hợp lý này ông kia win được một rau rồi này cái này cái này cái này cái đó cái đó hai mươi máu và một rau nữa là đi nhá bảy chấm anh em ạ hơi mạnh á hơi hơi hơi lực á bike vừa bán xong nhờn vì tì à một con nữa zoe zoe ai thế zoe ba rồi tám con rồi bán con rồng đi là nhiều tiền lắm cày thế cái ông kia có thực sự là nghiêm túc với con game này không vậy dâu y ba của em tú cầm lễ hội cày dâu y ba của ông tú làm clip không lười biếng à à thề lên chắc luôn đấy mình bán con LC đi là mình có hai mươi chín tiền để mà roll á trong khi mình tám con rồi mà với cả con bạc á tỷ lệ năm tiền của mình nhiều lắm cày vừa lên được con bạc ba sắp rui ba luôn rồi cài cài cài cài thôi không sao anh em ạ cài cài cài á cài á cài á cài cài cài á cầu xin thì may ra chưa kịp nói gì ông ép ép luôn rồi đang còn dôn nữa cơ thật cày thật đấy chứ ông đấy mà chớm mình biết ở ngoài nhá chớm mà mình gặp ở ngoài nhá chắc là không cho ăn đấm đâu ở ngoài đừng có để em tú gặp các cái ông lười biếng này nhá ông lười biếng này trốn xa cái hà nội này ra đi đừng để em tú săn được em tú săn được là hơi mệt mỏi đấy <clears throat> nói chứ kiểu nhiều nhiều khi mình đang muốn cống hiến á, với cả mọi người đang xem đang đông đông đông tự nhiên ông ép ép ra thành ra là cũng mất hứng quá nói chung là mình thì bình thường tại vì lên ba sao thì nói chung là người ta cũng biết là người ta thua rồi người ta ép ép đỡ mất thời gian cũng chả sao nhưng mà kiểu đang công hiến tự nhiên có một người phá đám á cay lòng này cay cay cay anh em ạ mai give lên vt dạy give me meta mới nhé <laughs> đi nào give me vt đang đòi đang đi học meta mới này có biết đánh meta mới đâu <clears throat> mõ mà cái gì đấy ở ngoài mà gặp em tú thử xem riêng cái ông lười biếng đấy nhá nếu mà có bản lĩnh ông lười biếng đấy nếu mà có bản lĩnh tối nay cặp nhau ở quán nét đi ba chạm đi ba chạm đi được chưa danh bạch kim một anh ơi à yên <laughs> danh bạch kim bốn á <laughs> mấy cái ông này không tin em tú à không tin em tú à nhìn em tú nhỏ nhỏ mà thôi thì em tú có võ đấy em tú có võ đấy nhá ngày xưa em tú đi học võ cổ truyền mà <laughs> chưa một hai một một đánh như vậy tối mấy cái ông đánh giải này đánh kiểu gì với em tú đây luyện tập meta nhá anh em ơi luyện tập meta để sẽ hết tốt một thách đấu nhá <clears throat> nhưng mà nói chứ mình chắc là cày lên một tí đã xong rồi mình đánh đánh kia sau ai da top bốn rồi à top bốn rồi top bốn rồi sửa lại ngay sửa lại ngay uy tín ngay không nhờ cái bài à, cookie đấy chơi được nhá chỉ cần anh em có một con tanh thôi nếu mà đánh cho gọi là chuẩn hơn á bình thường anh em kẹp một con idet hai cho mình thay bọn à, đấu sĩ ở trên nhá nếu mà là chuẩn á võ mồm mà võ mồm mà chịu rồi bỏ mồm mà chịu lời của đá là chưa mà chưa bú mà võ xương cái body toàn xương á cái body toàn xương công tuấn anh này không biết nhìn không vậy chuột như này anh nhầm nhờn nhờ đến vị tỷ à? đoàn xương của chúng tôi nhìn em giống nhìn em tú giống con nhái và lờ <laughs> chị ơi con nhái là con gì đấy chị vậy chị vậy Ai... bây giờ mọi người muốn em tú lên cho mọi người một giáo án gì mới nào mọi người comment đi comment cái giáo án cho em tú à quên comment cái giáo án mà mọi người muốn em tú lên đi comment đi một bài gấu hay là một bài ly xin đây hay là một bài năm tiền cơ bản năm tiền thì nói chung là đánh nó hơi dễ rồi cơ bản là mình đép thì kiểu gì cũng lên chín thôi bây giờ mọi người muốn em tú gọi là chơi một bài gì mới cho anh em nào lên một con bài gì mới đây <clears throat> volibia nhá hay là bà đánh uh, lee sin hay là đép bên chín đép bên chín thì nó kiểu hơi outring á có chắc là mình cứ nằm cái à, đai đai đai đai, đai mấu đi đai mấu đi đánh thử volibia nào một bài kên á một bài kên tức là à, một bài kên hồi trước anh anh so chơi một lần với cả Zippy chơi một lần hai người chơi đều top tám rồi đấy cái bài kên đấy là cái bài không hề uy tín chút nào nhá thành ra là anh em bỏ ngay đi anh em nào đang có suy nghĩ gọi là chơi bài kên đấy thì bỏ ngay đi chưa bài nu nu đi à được cái chứ làm bài talon hợp lý luôn sơn lương ơi bài talon vậy thì bây giờ coi như là buổi sáng hôm nay mình sẽ đánh mấy cái bài bốn tiền trước đi nhở vậy thì vừa rồi là bài cookie rồi này bây giờ là bài talon nữa là đẹp talon nhá một bài talon đi đẹp đấy đẹp đấy đẹp đấy ám long đi bro à ám long à ám long thì nói chung là con rồng di nó hơi hên xui mùa này em mèo bận lắm bận làm bên cà phê nhân phẩm nên không chơi thôi chứ không em mèo ngồi trên đầu <laughs> chấm hỏi chấm hỏi chưa biết là ngồi lên kiểu gì đánh gì gà đánh gì gà cứ đòi ngồi lên đầu thôi ông mèo hori ơi đánh gì bằng ai đâu mà cứ suốt ngày khoe khoe khoe, khoe gấu đi à để mình xem nhá nói chứ nói chứ để mình xem đánh cái gì nhá còn không thì mình đánh talon cho mọi người xem tại vì cơ bản là mấy con như kiểu mùa trước talon mấy cả cũng hơi yếu á thành ra là mùa này mình muốn cho mọi người xem nó như thế nào meta này chứ ui diana sớm này diana sớm mà nhưng mà thôi nhá con diana bây giờ nó hơi yếu rồi nếu mà đánh talon thì mình nghĩ là đánh theo form xây da ui hay là bây giờ mình thử làm bài xây da kẹp talon đi nhở anh em nhở ờ xây da kẹp talon cũng khá là hay tại vì sao tại vì trong bài xây da thường thường sẽ kẹp gai á thành ra là có talon luôn là đẹp kiểu hai đam á, khá là ok buổi sáng vui vẻ nhé anh tú à cảm ơn lê tấn tài nhá chín ngọc long chim ba đi em tú à chín ngọc long chim ba à. đồ chuẩn cuồng đao giao điện khăn á đồ chuẩn của con gì đấy nguyễn hiếu đồ chuẩn talon á u uh, nhiều tiền chưa wow ui không mua được con kia ấn xạ tiễn à thảm bào thạch thì nói chung là đép bên chín đánh hơi dễ rồi mình nghĩ là ấn xạ tiễn đi nhưng mà vừa rồi mình không mua được con à, con gì nhở không con vệ sĩ nào đúng không chiến binh rồng chết rồi mình cho con này cầm cái ấy ngon hơn chứ lỗi mình á để em thôi muộn phiền những đêm trời vời nếu mà cho bọn này vào thì có ấy luôn có có gì nhở có có có có có có có có cái gì ta có cái này luôn đang bảo là lấy cái này thì có thượng long luôn nhưng mà thôi nhá mình cứ đép bình thường đã em tú cảm ơn anh tô đánh xin ra đi em mà được luôn anh tô hẹn kèo đơm nhau ngoài đời không à đơm nhau ngoài đời em tú thua còn trên đây thì em tú chịu ở à, bên trên đấy thì em tú đơm hết chịu rồi ly sẽ tiễn đi à talon sẽ tiến có tầm có tăng tầm đánh không vt á có nhá ngọc, ngọc thường ơi có nhá ngọc trường à có nhá chơi chitana đại bác đi à vừa làm trận chitana xong anh em ạ à. u khá là nhiều đôi nhá lên này hết bọn này hai sao là khá là kinh á hay là cho bốn xạ vào không chiến binh đồng này chiến binh đồng vào đây luôn là đẹp cho con xét này tanh đi em tú cảm ơn anh tô tặng sao cho em tú nhá chưa thấy talon mạnh ở đâu mà tướng hạng s à vậy thì ờ, để trận này vt cho mọi người thấy sức mạnh của talon trong tay vt nhá nhà này con tam gen hai cầm kháng cái gì là rất bị chế trâu nhưng bài mình kinh quá bài mình kiểu tầm này năm chết xong rồi form cũng khá là mạnh nhá thành ra là hơi khó hơi khó để mà đép được lên con này hai sao đi à đẹp con này nữa không có nào hai sao mà mình đang muốn cho vệ sĩ vào hơn á vệ sĩ vào thì nó tanh trâu hơn đấy như vậy thì nó trâu hơn này tích tiền đi anh em ạ mình nghĩ là vệ sĩ ngon hơn tại vì sao tại vì vệ sĩ nó kiểu nó tạo giáp á thì nó ok hơn còn con chiếm binh đồng thì nó tăng máu và tăng thêm đam mà nó không phải là một cái tanh nhá nó chỉ là một cái gọi là giúp một con tướng mạnh thôi thì mình nghĩ là bây giờ mình nghĩ là mình có ba con đam rồi đó là con ac con các ma với cả con senna nhưng mà nếu mà chuẩn hơn thì đấy mình lắp lắp cái ấn xạ tiến này cho con senna thì nó đam to hơn á nhưng mà mình lắp hơi vội nha nhà này cũng leo vật năm nhưng mà form mình lại không leo một mình đúng không chắc là mình win thôi chết rồi con senna lại bị kẹt à senna đứng đây vẫn bị kẹt á hào nhở leo level năm xo này gớm so này đệ tử gớm so đấy anh em ạ anh nghĩ sao nếu volibear xạ tiễn anh nghĩ bình thường tại vì cơ bản con volibear nó chỉ cần một cái kháng với cả một cái cuồng đao với một cái kiếm gọi là ba đồ chuẩn rồi còn cái xạ tiễn thì nó như một cái đại bác mà nó cũng chả làm gì cả không phải thật ra là nó không bằng cái đại bác đâu nó chỉ là một cái gọi là tăng tăng tầm đánh thôi á mình đang có một cái đai với cả một cái cung nếu mà lấy được con gấu thì mình có một cái gọi là giáp máu à xẻng thì mất rồi mình xin cái giáp lửa đi giáp lửa đép nó dễ <coughs> talon sửa lại mạnh khiếp à thật á vậy để em tú thử luôn nhá tại vì em tú chưa đánh talon talon đúng không mạnh khiếp luôn à cây vãi hát vãi lên cấp thì kẹp được cái gì không pháo thủ chiến bình rồng, cuồng long đồ long lên cấp thì bây giờ tốn hai lệnh tức lận thành ra là thôi nhá mình chả cần lên đâu u nhà này lấy thăng hoa à nhà này lấy võ ngựa này nhà này lấy cái ờ, đồ hải tặc gặp này chắc là mình win được trong nhà này hơi yếu ấy vẫn đang hai bên còn bốn chết lilia bên kia đã hạ hạ xuống rồi vâng. một chiến thắng dành cho vd mà thôi đép khéo chưa vd đép khéo chưa đép mọi thể loại bài sau sen này tầm đánh bốn mà thấp thế nhở tính là xếp cái cọc ở đây nó hơi bị kẹt nhở ác ma hai nữa này nếu mà lên cấp bây giờ cho con này vào được à? tầm đánh sáu ui tính cả cho asia vào trong thì nó không bị kẹt đúng không hợp lý anh em ạ vậy đi ui tầm đánh sáu tầm đánh sáu á cầm xạ tiến tầm đánh xa nhở nhà này có còn úp cấp không nhà này kinh phết đấy chứ đùa đâu úp cấp bây giờ cho một con lợn vào không thì nó cũng hơi kỳ thôi thua thì thôi anh em ạ thua thì coi như là mình để tiền lại mình để tiền à, mình để tiền lại tí nữa mình uh, thua thì mình để tiền xong rồi tí nữa mình lên cấp mình uh, mình rôn tám uh, được gặp bài này à nhà này toàn là một sao chắc là không có khả năng thua đâu đúng không mình nghĩ là thăng hoa lên thì bên kia cũng gần chết hết rồi á tại vì tay toàn một nhà này mà tăng hai sao là mình thua ấy chứ chỉ cần một con bờ hai thôi là mình thua chắc hợp lý đẹp mua con uh, lợn đi nhở tí nữa kẹp con lợn vào cũng ok tại vì đánh talon ấy, thì kẹp gai nhiều nó cũng cũng mạnh lên á bỏ khung hình đẹp trai hơn à không không không không không không không khung hình phong thủy của của của của, của bd đấy taric hai này bú bú anh tú bú em kim cương em xin slot được không anh tú á xin slot à tại vì mình đã muốn cày một mình cho nó lên lên rank nhanh á kiểu mọi người xin vào nhiều khi mọi người đánh cũng hay á thành ra là em tú khó top một lắm em tú đánh với mấy bạn kiểu à, kiểu kiểu cùi cùi ấy em tú dễ top một hơn bắt nẹt được mấy bạn gà gà một xíu bắt này được mấy bạn này một xíu tiền à một con rai à cứ mua lại hai con lợn đi nha anh em nhé nếu mà anh em đánh form mà là xe ra talon đấy thì tí nữa anh em kẹp lợn này thứ nhất là nó kích đạn hội cho talon thứ hai nó kích ngựa cho hecarim để đánh cho nó trâu nhá kiếm mà một cái diệt luôn cũng khá là ngon nhưng mà mình nghĩ là đánh xạ tiễn thì cần một cái gọi là cuồng đao thật ra là không phải là đánh xạ tiễn mà là đánh con xe da cần mới cuồng đao ủ có luôn con ngựa này à kinh phết đấy con gợi lại đi nhá phải mua bán này đi bán sena luôn không bán sena để có cc nhưng mà sena hai tập này của mình đang có đam đấy thì ra là thôi nếu mà bán thì bán sriu hoặc là bán ờ, con uh, à, ac là được nếu mà thắng thì bán sriu đi cũng được chắc là thắng đấy nhở nhà này có thăng hoa bốn đấu sĩ à khá là mạnh đấy ui nhiều khi thua nhà này thật đấy chứ nghĩ là lắp cái diệt đi lắp diệt thì ăn được tại vì cơ bản là diệt thì nó cao tơ được bọn là đấu sĩ một tí á khá là ok nhưng mà trên hai nghìn hai trăm máu lận à rất là không ngon lắm bình thường nhưng mà cơ bản là mình đang muốn win á thành ra là lắp đi nhá nhà này trông cũng mạnh quá đẹp đẹp đẹp em tú rén là sao lại rén được top ba hết đấu cứ đòi bắt nạt anh bật kim thôi cái ông này à có đâu có đâu anh em ơi thăng hoa là lõi vàng rồi à ừ, thăng hoa cái lõi vàng thì nó kiểu nó mạnh quá thành ra là bây giờ nó úp update lên lõi vàng nhá sáu xạ tiễn à sáu xạ tiễn em tú sáu xạ tiễn để anh thôi muộn phiền những đêm chơi vơi em tu sáu sẽ tiễn ego tiền nhá bây giờ lên cấp luôn thì nó hơi vội nó chả là chả mang lại cái tác dụng gì cả nếu mà lên cấp thì đẩy máu khá là ngon đấy nhưng mà mình nghĩ là một lobby chỉ có một người đẩy không chả làm gì nhà này có mạnh không ui nhà này sờ quên hai à kinh đấy nhà này kinh đấy anh em ạ không đùa được nhà này mạnh quá mình gặp là mình thua thật đấy chứ nhưng mà thua cũng phải chịu nhá mình úp cấp cảm giác mình cho mỗi con lợn vào nó cũng chả giải quyết vấn đề nhiều á nên là thôi coi như là eco tiền vậy hello thu trần nhá vui đồ hết cho sena em tú đang đép bằng sena mọi người ý anh tú hôm nay ổn như hôm qua nha ok hello đấu trí nhá ù uh, máy quá bằng sena của mình chết anh em ạ à. món zone này kinh đấy cho nên là chúng ta thua người ta có rồng sớm hết banh được giết nó con golibia đấy golibia ui được rồi có nico có một con thay da nhưng mà lấy trái tim chiến binh rồi mà lại ôm xây da à chắc là người ta không không xoay đâu mà ta ôm tướng vậy thôi này vào đây để anh thôi muộn phiền những đêm chơi vơi Anh vừa làm trận Swain 2 mà có tam hợp kim cương với hai tâm top 1 luôn á. Hai tâm là cái lõi gì nhở? Khai tâm á, khai tâm là lõi gì ra? Nghe quen lắm nhưng mà không nhớ là lõi gì thật. Khai tâm à? kiểu này phải tanh con trâu để hàng sau bắn à đúng rồi anh em ơi tí nữa mình tanh bằng con uh, à, hecori với cả con ngựa này với cả con sen nữa sen on hoặc là kiếm kiếm một con ai ừ. mình nghĩ là kiếm ai ides là đẹp nhất nhưng mà không biết là có ra không chứ ui con này chặn con này lại à nhà này level sáu mười tiền còn thua mình nữa thì chịu có nhà này mạnh nhất này nhà này mới đấm với nhà mà cắt chích mình đúng không kinh đấy nhà này cơ bản là tầm này hai con nico một con taric cầm dấp lửa một con swain này thì chịu sáu triệu ui xây ra cầm găng gì anh em ơi đẹp nhất là mình nhặt mảnh đồ của cuồng đao nhá thì chắc là một cái gậy đi còn không thì lấy kiếm lấy kiếm thì hướng đến một cái vô cực là một cái giáp bên thần tại vì tí nữa mình đánh nhiều xạ tốc độ đánh mình nghĩ là đủ rồi chả cần cuồng đao lắm đâu vậy thì mình lấy kiếm nhá hướng đến một cái ấy đi hướng đến một cái gọi là giáp thiên thần hoặc là một cái vô cực đi khai tâm là lõi chiến binh rồng giết người tăng bảy mươi phần trăm độ đánh nhá à à à à à à à à, à, à, à. cứ sao này là ai ra đi khoảng cách sẽ chia đôi ta anh cùng chẳng muốn như thế đâu mà anh tiếc thay cho cuộc tình chúng mình hello thế anh nhá sena cứ bị kẹt nhỉ à cơ bản em tú để con chuột chặn chặn chặn á ló chiến biên rồng và các tướng liên quan để ta tốc đánh thì phải à? ok đó huy nguyễn ơi ui thân hình điên dna nhảy ảo nhá anh em nhờ nhìn nhảy ảo đấy như kiểu bị slow motion á quay tốc độ chậm á bong u con dna châu vậy Châu vậy dna Châu vậy dna bây giờ không phải là dna gọi là sát thủ mà là dna tanker nha mọi Châu chưa mà chết con kia không ui đẹp đẹp trâu nhở u dna tanker à bài mới trắng bốn đồ long hai đấu sĩ hai chiến binh hai sát thủ và hai kỵ sĩ à wow wow U oh my god đẹp nhá đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp em đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp tí mua hai con này vào nữa thì bán hai con này đi là ok luôn hách tiền đi nhở à bên hách đồ đi ngon nhà này tanh trâu này hack được nhiều nhiều đấy đấy nhiều số đấy nhưng mà sena cầm hơi cùi để anh bơ vỡ những phút nơi đây tình yêu khi xưa đôi ta vụn vỡ trong môi trường mưa hai đứa chia tay Tanh trâu lên thế nè u một ra bốn mươi số à hello hải đăng nhá ừ. tí phân tích bản cập nhật mới đi anh nhá phân tích à em tú không giỏi về chuyên môn phân tích ám à, để tiêm em tú xem nhá banh cứng không 41 42 43 44 45 46 46 bằng cường đồ khá là ok nhá một cái giáp tinh thần với cả một cái cuồng đao nữa là đẹp uh. xạ thủ à con uh, ờ, xây ra không cuồng đao đánh chậm đấy anh em nhở một chút bên a ba không á để em tú xem hôm bữa hai xúc sắc à ba xúc sắc còn không ra được Ui, con xây ra đánh chậm đấy ui trời tưởng cái lào chưa cuồng đao đánh chậm nhở chậm chết luôn đấy chậm chết đấy chiến lợi phẩm băng trộm và giữa hơi băng trộm mình thêm đồ còn chiến lợi phẩm mình chắc cốp băng trộm đi chắc cốp làm gì như vậy đẹp nhất này băng trộm cho con uh, lợn nhá anh đi lập một cái nước mắt đi nice sự này sự xạ tiễn còn con nào nhở? Ezreal với cả con Varus và con SC à sáu xạ tiễn thì bắn hơi nhanh đấy nhưng mà chắc là mình đánh bốn thôi xong rồi tí nữa mình kẹp tanh nữa kẹp con này và tanh này. con này bỏ đi thì nó kẹp con này vào đây cứ vẽ à, phải vẽ anh em ơi có cuồng đao xây ra này bắn với tít được không cuồng đao xây ra này cảm giác bắn nó cùi lắm và đó là một gang à Ê, hình như là đồ này bị nép rồi anh em ạ được ít tiền hơn thì phải được tám tiền à ngày xưa là cộng mười tiền đúng không mà bây giờ được tám tiền thôi nhưng mà thôi cũng được được ui vô cực talon luôn này đẹp á thử talon á vô cực hay là giáp thiên thần anh em nhở vô cực hay là giáp thiên thần đấy sẽ ra tự ra luôn à. đẹp thế tí nữa con này bỏ đi thay con con này vào đây với cả con này vào đây là có lôi long ui chết rồi lỡ lỡ lỡ tay một cái vô cực đi tí nữa mình lấy đồ tanh cho con này cũng khá là ok à thiếu con kên nữa nhở anh em nhở sập à sập cái gì đấy sập cái gì đấy sập cái gì đấy cái gì của đời vần cơ chế như thế nào về anh á đây thì nói chung là càng nhiều tiền nếu nó càng đam to nhá tối đa là tám mươi tiền tức là tám mươi đam mà tối đa và cứ đủ một trăm số thì sẽ được rơi ra tám vàng và một mảnh đồ nhà này rồng hai rồi à. nhưng mà rồng hai mà hết đam thì chắc là một vẫn win đấy nhá đẹp đẹp anh em ơi con rồng này tanh cho con xây ra gọi là tích số là đẹp luôn cố lên rồng ơi ôi máu đi hay đẹp anh em ạ bảy bảy số rồi này Bike cầm đai và một con Talon cầm kiếm mà. Seiya cầm kháng phép. Seiya cầm kháng phép mà lấy được là có một cái thú tượng luôn, Seiya hai luôn. Chờ âm tú game sau đánh xin ra VIP thanh lịch à, được luôn anh Tô ơi. Bắt đua nói, ai là này cũng đánh Seiya à? Vậy cho mình xin một đồ thủ đi. Đi kè. Mất luôn đi kèo rồi mất luôn hết rồi còn một cái găng hai tiền nè làm cái găng vậy làm một cái găng vậy tí nữa làm đồ cho talon vậy sơ nè tạch tạch tạch tạch không ra con nào à tạch xây ra hai ok nếu mà cho này vào thì ok hơn thôi mình nghĩ từ từ đi mình nghĩ là chưa cần sát thủ lắm đâu bình thường thôi anh em ạ chết rồi để na diana dí vào mặt rồi hello em tú à hello gớm so béo nhá ui ta lông kìa anh em ơ ta lông không lên chiêu này quá na lông này không lên chiêu anh em đánh tay à đà lông phế thế à với trả lông tí bỏ ta lông đi nhở cho này vào con ấy vào hay là mình đánh sáu sạc luôn nhở ta lông nhìn như chú bé đần á chú bé đần vt à ta lông ông thì chú bé đần à, à ta lông ông là chú bé đần vi đi đúng không ta lông ta lông đần đấy ta lông vậy thì nó mới kẹp tay nhá bỏ <laughs> ta lông mà đi trận này ta lông cầm cái kia nó không ngon này nha mà hello ông chú nhé ông chú hello ông cháu nhá lúc nãy có lên chiêu à nhưng mà hình như là nó không đủ tầm nó không lên chiêu anh em ạ nó ngoài tầm á hello nguyễn lâm nhá một trăm số ngay một trăm số ngay một trăm số ngay một trăm số cái đẹp một cái cung nữa à một cái cung xanh con ta lồng này hoặc là một cái quyền năng cho con ngựa ok ow xin nè. À.